Vậy là sau khi nghe xong bài hát, chúng mình đã biết được là ngày hôm nay chủ đề từ vựng là gì rồi đúng không? Trong bài số 13, các con sẽ được tìm hiểu về một chủ đề vô cùng quen thuộc đấy, đó là những hoạt động mà chúng mình thường làm trong thời gian rảnh rỗi. Như thường lệ, trước khi bắt đầu bài học, hãy cùng cô tìm hiểu xem là cụ thể ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về những từ vựng và mẫu câu gì các con nhé trong phần từ vựng của bài số 13. Các con sẽ được tìm hiểu về những từ sau đây. Surf the internet. Go to the cinema. Clean the house. Do karate. Go fishing. Go swimming. Go skating and go camping. Còn trong phần mẫu câu, ngày hôm nay chúng mình sẽ được tìm hiểu về hai mẫu câu. What do you do in your free time? I clean the house. What does he do in his free time? He goes swimming. Nào, bây giờ hãy cùng cô bước vào phần đầu tiên là phần tư vựng để xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ có hoạt động gì các con nhé.